Xin chào mọi người đã quay trở lại với Happy Home TV Vâng, vẫn là tôi Đức Thắng Hôm nay quay trở lại với uh, uh, series ở tại uh, trên xe Thì uh, có đồng hành cùng tôi là anh Xuân Liên Xin chào hôm, mọi người Hôm nay uh, chúng tôi sẽ uh, dẫn mọi người đi tham quan qua một ngõ mà trong thời gian vừa rồi uh, Mọi người uh, hỏi chúng tôi rất nhiều về các cái câu hỏi như là uh, trong ngõ này uh, có những tầm giá bao nhiêu có nhà bán hay không hay là uh, đại loại là những câu hỏi như vậy thì uh, chúng tôi uh, qua video ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và cho mọi người tham quan qua uh, trải nghiệm là cái ngõ này uh, tại khu vực đánh tranh bật mí cho mọi người là tại khu vực đánh tranh nó sẽ uh, có những cái như thế nào chi tiết như thế nào thì mọi người cùng đón xem nhé à, mọi người cùng đi thôi à <laughs> à, bây giờ chúng ta đang đến ờ, ngõ 384 Lạch Chay à, đấy người Hải Phòng hay gọi là ngõ hai lúa thì đầu tiên vào ngõ này ấn tượng của tôi đầu tiên là cái ngõ này là nó bị thắt cổ lọ ngay đầu kia thì chỉ có đâu đó rơi tầm hai mét rưỡi thôi đấy đi vào nhưng mà bên trong vào bên trong này thì đường trải nhựa tầm 4 mét đấy. và trong sâu kia thì nó còn rộng hơn thì bây giờ anh Yên bắt đầu là giới thiệu cho mọi người những cái ngách ở trong này có bao nhiêu ngách ngõ 18 như các bạn thấy đi vào ngõ đầu tiên thì tôi cảm nhận thấy là ngõ này rộng là tầm 2m2 đến 2m3 à, đi tiếp vào trong chúng ta có một cái ngã ba anh nhỉ một cái ngã ba này Đấy. bên phía tây trái thì là không thừa đúng rồi bên tiếp tục bên tay phải là ờ, phải đi sâu thêm ờ, tầm 20 ờ, mét nữa thì chúng ta sẽ ngon lại cụt vâng. Đấy, bên trong có căn nhà cuối cùng là cuối cùng rất là rộng à, và chúng ta cùng quay lại quay lại đó ngõ này à, nếu ngõ này thì là cũng có thể quay đầu xe được này đi vào đây là cũng có thể quay đầu xe được trước cửa nhà <clears throat> vậy độ sâu của ngõ này là chúng mình chúng ta có thể ước tính rơi vào khoảng là 100 mét từ đầu ngõ đến cuối ngõ tiếp tục chúng ta đến với ngõ phụ 19 cảm nhận đầu tiên là ngõ này rộng một mét rưỡi à, và trong này cũng khá là ít nhà à, chúng ta đi hai ngõ đầu tiên đều là hai ngõ cụt dạ. Đó. bên này là có một cái dãy nhà xây kinh doanh từ tầm ờ, sáu bảy căn Đó. Dạ. bên trong kia thì là có một cái nhà đang sửa kìa đó một nhà đang sửa ờ, như dân cư ở đây ờ, như tôi hỏi đấy thì là cái nhà đấy ờ, rơi tầm 6 mét vuông nhà cũ đấy thì người ta trước người ta mua là rơi tầm là 2 tỷ bây giờ là người ta sửa lại để người ta đi người ta ở vâng. và trong này thì bên ờ, tay trái chúng ta bên tay phải nếu đi vào thì bên tay phải thì ờ, có một cái nhà cũng ờ, khá là cũ đây cũng khá là lâu đời rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta đến với ngõ nào anh nhỉ ngõ 31 ngõ 31 ạ ngõ 31 này thì à ngõ này thì chắc là cũng có mấy hộ gia đình ở thôi à, chúng ta đi vào thôi 31 ngõ 31 này 1 2 3 đây có 4 hộ gia đình ở đấy 5 6 hộ 6 hộ nhỉ đấy bây giờ chúng ta lại đi ra ngõ này thì cũng có thể quay đầu xe được Tiếp theo là chúng ta sẽ sang ngõ 30 Vâng Ngõ này, có, có, có cái phần à, này à, ô tô rất là rộng à, em thấy đây là một cái phòng khám à, nhiều người bảo là ngõ đâm vào nhà thì sẽ rất là kiên kỵ nhưng mà nhà này ờ, không những là ngõ đâm vào nhà vừa hưởng được phần ô tô để trước cửa lại vừa hưởng vừa, ờ, vừa có thể là kinh doanh được hay người ta gọi là ba mặt thoáng đấy ba mặt thoáng luôn vào trong này thì cũng khá là sâu đúng không ngõ này cũng khá là sâu hết rồi à, đây đến đây là cụt rồi mọi người nhé mọi người đến à, cái ngõ 30 này thì là đến đây thì là cụt rồi chúng tôi à, cùng quay lại anh ấy như anh à, như anh Yên theo kinh nghiệm của anh Yên ấy thì là uh, những cái ngõ như thế này thì là giá dao động giá đất nó sẽ rơi tầm bao nhiêu à hỏi giá đất thì nó hơi khó đúng không anh thế hỏi về mình mình hỏi về giá nhà đi giá nhà thì ví dụ một căn 3 tầng ở trong này thì giá nó sẽ rơi tầm bao nhiêu một căn 3 tầng ở đây thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi tùy vào là nhà mới hay nhà cũ cái đấy 2 thì tỷ đến 2 tỷ rưỡi thì là nó sẽ uh, bao được bao nhiêu mét vuông anh nó sẽ rơi vào khoảng từ 50 đến 60 mét vuông thôi nhé bạn đấy mà ở đây cũng hầu như là không có nhà xây mới nên chúng ta sẽ tính là nhà bình thường có nghĩa là đã ở rồi và đầu ngõ là rất là rộng nhưng mà à, mọi người lưu ý nếu mua nhà ở trong cái à, ngõ phụ 30 ấy, thì là sẽ không có à, chỗ để xe ô tô xác định là mua ở nhà trong đấy là chỉ ờ, ờ, nhà hai xe máy chính nhau thôi tiếp theo là S38 S38 S38 này thì ờ, rộng rơi tầm 2m2 2m1 dạ. À và bên này là có một cái dãy nhà xây kinh doanh đây đúng không anh? Đúng rồi, đây là đằng sau rồi Đằng sau Và đến, à, đến kia là cụt tầm khoảng 2 mét 2 mét chúng ta lại quanh lại tiếp tục chúng ta đi nào như tôi thấy thì ở trong những cái ngõ này như các bạn thấy là cũng không có nhiều nhà xây mới em thấy đây là có một dãy xe kinh doanh như vừa chúng ta vừa đi vào ngõ 38 thì uh, chắc là cái này nó thông uh, liên quan đến biên giới ranh giới bên kia đúng rồi đấy à đây là hai căn hay một căn anh Yên anh Yên có lắm được cái chỗ cái dãy này bán như nào không anh dãy này là gồm 11 căn và phía bên ngoài này như các bạn thấy đây là một căn chứ không phải hai căn các bạn thấy đặc biệt không ạ mặt tiền rộng đến 9 mét 9 bao mét vuông ạ căn này là 60 mét vuông 6 mét vuông xây 4 tầng mà anh Yên có biết giá nó rơi tầm bao nhiêu không anh? Giá ở đây là người ta đang là 5 tỷ mốt 5 tỷ mốt 5 tỷ mốt Vâng Bên trong kia thì sao anh? Bên em trong là bên trong 10 căn nữa Trừ căn này là còn 10 căn nữa Và mặt ngõ 4 mét Bên trong là 6 mét Thì giá đang dao động là 4 tỷ rưỡi và vâng. và gồm hai căn ngõ nhỏ là giá hai tỷ rưỡi và vâng. chúng ta tiếp tục nhé à, bên phía bên này thì em nhìn thấy đây là có một cái dãy nhà anh ơi có biết cái dãy nhà này ờ, còn bán không anh dãy nhà này thì đã bán hết rồi Vâng. cách đây một năm là ở đây đã bán với giá là 4 tỷ rưỡi rồi 4 tỷ rưỡi dạ vâng cái này đấy trung bình là từ 50 đến 60 mét vuông 50 đến 60 mét vuông thiết kế 4 tầng mà cách đây một năm đúng không anh đúng rồi và vâng. à, ờ, đây là có một cái quán cà phê này cà phê bất động sản à, cái quán cà phê này em đã em đã đi vào và em đã ngồi mấy lần làm việc ở đây mấy lần à, ờ, và vâng. ở trong cái không gian ở trong này thì nó rất là rất rất là thoáng và vâng. nhìn ra hồ mà anh vâng giới thiệu với các bạn thì đây là hồ cây na nên hồ, hồ cây me vâng à, bên kia là ngõ 420 ờ, lạch chay anh nhỉ đúng rồi đấy là ngõ 420 lạch chay này em hay ngồi ở cái ờ, tròi nhà... tròi kia đúng không đúng rồi em hay ngồi ở tròi kia gà dạ, dạ. em ngồi ờ, ở cái tròi kia em ăn uống đấy. tiếp theo là chúng ta đến với ngõ 70 rồi ô ngõ 70 này hơi nhỏ anh nhỉ bạn chứ nên khám phá phía xong thế ạ? Đúng rồi. Nào, đây nha. À, bên tay phải là có một dãy nhà xây kinh doanh cũ này. Đó. Tiếp theo chúng ta bên trong này thì tiếp nó tục rộng nha. hơn. Bên trong này nó rộng hơn. Bên trong này rộng lên hai mét rưỡi. Tôi mở bật mí cho bạn Thắng biết này. Vâng. Đố bạn biết là ngõ này sẽ thông đi đâu? em cũng không nắm được à, thông đi đâu à, chắc là cái này thông ra sang bên kênh dương này bên kênh dương hào khê gì đó bạn đoán đúng rồi đấy đây là tuyến 2 của đường hào khê hay là người ta thường gọi là ngõ 292 là chay và vâng. đây là đến à, số 1 à, tầm số 128 rồi 125 rồi của dạ. đường Nam. Đây chúng ta rẽ tay phải luôn thì chúng ta sẽ ra đường Hào Khê này. À, đây ô tô tránh nhau được. Ô tô tránh nhau. Không có một phần rất rộng. À. À đây cũng là có thực sự là rất là hiếm hoi đấy. Thực sự là chúng ta đi trên cái trục đường này ờ, cái quãng đường vừa rồi thì chúng ta nhìn rất là hiếm hoi để chúng ta có thể là thấy được những cái căn nhà mới xây mới để bán đây tôi thấy là chủ nhà cũng ờ, đè biển ờ, bán nhà đấy à, anh biết căn này bán bao nhiêu không anh căn này là bán bốn tỷ rưỡi với à. diện tích là 60 mét vuông vâng à, đây lại đầu ra ra đến ngõ Hào Khê rồi đúng, đúng rồi. Hào Khê rồi ra số 99 Hào Khê à đây lại một ba căn nhà xây mới này ba căn nhà lại xây mới anh Yên biết chỗ này là giá bao nhiêu không anh chỗ này là bán cách đây được 6 tháng là giá giao dịch đã là 4 tỷ 750 triệu à thế là ừ, có nghĩa là bên ngoài này sẽ đắt hơn bên trong kia rơi tầm 250 ờ, triệu anh nhỉ 250 triệu nhưng đấy là giá giao dịch của cách đây 6 tháng à ok giá khá là đẹp thế là căn nhà này là cái căn nhà này là giá là khá đẹp nhỉ giá căn này là nếu mà so với bây giờ là hợp lý giá hợp lý nó có thể gọi là hợp lý và đây chúng ta cùng đi khám phá lại con đường này đây tiếp đây mà nếu mà đi thẳng chúng ta đi thẳng thì là chúng ta sẽ đi đâu anh nhỉ chúng ta sẽ đi ra khu vực cầu gù cầu gù à anh đúng rồi à. thì ờ, thôi tạm thời ờ, chúng ta chúng ta dừng lại tại đây thôi đúng không vâng sẽ có một buổi khác tôi sẽ dẫn các bạn ờ, đi tham quan khu vực này và chúng ta quay lại con đường chính hôm nay tôi muốn giới thiệu vào trong sâu như này rồi mà vẫn có những cái uh, biển quảng cáo cái kinh doanh các cái mặt hàng bây giờ chứng tỏ là về cái mảng online là cũng khá là khá là mạnh và ờ, phát triển thêm một điều nữa là chứng tỏ là cái khu vực này em nghĩ là cái khu vực này là cũng khá là đông dân nên là người ta trong những cái ngách nhỏ như vậy người ta mới có thể là làm ờ, kinh doanh được anh nhỉ rồi tiếp theo có thể nói là những con ngõ đẹp của đường ngõ 384 đó là ngách 76 như bạn thấy này vào ngõ rộng đầu tiên là tầm 3 mét Đấy, bãi gửi xe ô tô này Đấy, bãi gửi xe ô tô ngay đầu ngõ và ở đây thì em thấy chắc không còn 3 mét đâu nó rộng tầm 4 mét rưỡi 4 mét rưỡi bên cạnh này là đất trống vẫn còn trống còn đất trống vẫn còn đấy và bên kia thì ngõ này cũng chỉ sâu đâu đó rơi tầm à, bảy tám chục mét bảy tám chục mét nhưng mà khá là rộng bên trong nhà bên trong kia là đây các bạn nhìn đấy, trong nhà trong kia là người ta còn để ô tô được quay đầu thoải mái này <laughs> chắc là người ta lùi vào thôi đúng không đúng không sân trong đấy có thể là rộng trong sân à, mình mình mình mình vào nhé đây là cũng hình như đây nhà dãy nhà hai dãy nhà ba căn kinh doanh thôi em thấy đây cũng là ba căn kinh doanh thôi chứ không phải là này là nhà tự xây oh, xây bên này có một cái nhà rất đẹp này tôi thích những cái kiểu nhà kiểu này đẹp thế Ờ, xin phép chủ nhà nhé à, anh có xem được à, <laughs> cái video này của chúng em thì à, xin phép anh <laughs> và em nhìn nhà của anh đẹp quá giữa trung tâm thành phố mà có một cái nhà như này à, ngõ này em theo em thấy như em nhìn thấy đây này đây là là rất là đẹp thì anh uh, như em thấy đây là nhìn rất là đẹp thì anh Yên có thể uh, ví dụ cho uh, mọi người là có căn nào trong đây bán hay là đã từng bán không anh? Có các bạn nhé. Đây thì mình uh, xin giới thiệu mọi người đây là những căn mà mình đã từng giao dịch với thiết kế là ba tầng rưỡi. À căn này là ba tầng rưỡi thì trước là đây là anh bán là bao nhiêu anh? Diện tích là 52 mét vuông với bề ngang là 4 m 3 và giao dịch đó là 4 tỷ à, xin lỗi các bạn 2 tỷ 350 2 tỷ 350 nhưng Ủa sao rẻ thế nhỉ? cách đây là 7 tháng 7 tháng đúng rồi 7 tháng mà có căn hiếm hoi như này mà 2 tỷ 350 ạ vâng hiện tại là trong cái ngõ này còn căn nào không anh hiện tại trong ngõ này thì còn một căn nữa đây là căn đằng sau với thiết kế 4 tầng diện tích là 65 mét vuông ô tô vào nhà giá chỉ 3 tỷ 3 3 tỷ 3 hả? em thấy đẹp anh ạ <laughs> nhưng mà hình như là uh, chủ nhà này là thích uh, bác chủ nhà này là thích uh, màu vàng <laughs> màu vàng chắc là bác là mệnh kim mệnh thổ gì đấy <laughs> như em là mệnh thổ là em rất thích màu vàng nhìn màu vàng em rất thích đi anh, như là hoa hồng heo rất đẹp rồi ơi cái, cái, cái, cái, cái hồ cây na này nó nó kéo dài nhỉ nó được được cái, cái, cái điều này rất là tốt thoáng mát và vâng. tiếp theo đó là chúng ta đến với ngõ 78 ờ, tám a trước đấy 78A và bên này là ngõ 78A 78A là gõ ven hồ ven hồ cây la gõ phụ ven hồ cây la trong này thì tôi rất thích là có một quán cà phê không gian thoáng và mát em nhé cái, ngày cái hôm trước nhé em ngồi ở bên chỗ kiên kia kìa để em ăn ờ, lẩu ếch ở bên đấy nhé em nhìn sang bên này rất là đẹp buổi tối đẹp cực kỳ luôn đây là cái coffee gì đây đây là hai ven coffee hai bánh hai, bánh hai bánh hai banh quán ờ, coffee này là quán ờ, coffee hai bánh. đấy rồi đây không gian thì là bố trí cũng khá đẹp đây đây tôi quay lại cho mọi người xem đấy bố trí không gian cũng khá đẹp này đẹp hết đấy đùa đâu buổi tối em nhìn thấy nó, nó uh, cái quán cà phê này bài trí uh, hoa à, đèn đèn các cái đèn này nhìn rất rất rực rỡ thẳng một cái góc này lên rồi xuống cái góc này thì sao? cái mũi cối đúng rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngõ bảy tám ngõ chín, ngõ phú bảy tám chín ngõ phú bảy tám này thì là đầu ngõ nó rơi tầm ờ, hai mét bảy ba mét. bên trong vẫn duy trì được hai mét rưỡi đến hai mét bảy và vâng à, nhưng mà cho em hỏi một chút là trong này tại sao lại còn nhiều đất trống như thế này và tại sao lại uh, uh, nhà lại không em lại không thấy xây nhỉ không thấy xây cao tầng thì ờ. không biết là có quy hoạch gì không Mỹ các bạn thì cách đây chủ trương 20 năm của thành phố thì đây thuộc vào khu dự án dự án dân sinh tập thể nên là vẫn còn rất nhiều cái nhà nó chưa được xây dựng ở khu vực này hay chưa có có thể nói là người ta cũng ngại xây dựng trên cái phần đất bị quy hoạch Đấy. À, thế là cái cuối ngõ này là bỏ sao là uh, đi vào đến ờ, quán ờ, coffee kia người ta phải chỉnh sửa người ta làm uh, một quán coffee nhà kia người ta chỉnh sửa Đấy. chúng ta tiếp tục à, đây là phần cuối ngõ rồi phần cuối ngõ này thì thông sang đường kênh dương hay người ta được gọi là đường quán nam quán nam đường vâng, ở đây thì rất là rộng ba làn ô tô tránh nhau rất là thoải mái à, sang bên này là à, sang bên kinh dương quán nam à rồi nhưng mà à, thấy, em thấy là bị uh, hoạch nên là cái phần cuối ngõ này cũng không có xây dựng gì cả bây giờ là vâng à, và vừa lẫy chúng tôi ờ, à, hai anh em chúng tôi đã đi tham quan à, cả một cái ngõ này thì đây tôi thì cũng có thể là đi đi ngõ này cũng khá nhiều nhưng mà thực ra là tôi cũng không để ý về bởi vì tôi rất ít khi bán nhà ở đây thì anh Yên là người mà bán ở đây khá là nhiều thì ờ, hôm nay ờ, hai ờ, chúng tôi đi cùng nhau thì tôi có một cái nhận xét rất là khách quan như sau một là ngõ này là cái về cái dịch vụ của nhà nghỉ khách sạn và massage là cũng chủ yếu về cái dịch vụ đó ở trong này thì là ừ, cũng có thể làm được coffee à, mặt chính thì à, mặt chính là kinh doanh buôn bán rất là tốt đấy nhìn ra hồ thì view rất là thơ mộng à, ở bên trong này thì à, theo chúng tôi thấy là nếu mọi người à, càng về cuối ấy, càng càng về cuối ngõ là nó sẽ có một à, sẽ có một cái quy hoạch cách đây 20 năm hiện tại thì à, chúng tôi chưa lắm được là à, thành phố chuyển đổi nó như thế nào thì mọi người nếu mua tại ở, ở khu vực gần cuối ngõ thì lên à, à, cẩn trọng Ờ, check kỹ quy hoạch xem kỹ quy hoạch và các cái ngách ở trong này thì là chủ yếu là ngách từ một mét rưỡi đến ờ, hai mét ba đấy và thông sang ở đây thì sông thông sang ờ, khu vực giáp khu vực quán Nam kênh Dương và thông sang cả đường Hào Khê đó và giá ở trong khu vực này thì nó rơi tầm là 2 tỷ đến uh, nếu mà các cái ngõ rơi tầm một mét rưỡi đến 2 mét ba thì nó rơi tầm 2 tỷ đến uh, ờ, ờ, 2 tỷ rưỡi anh nhỉ? Đúng rồi. 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi còn các cái ngõ rơi tầm ví dụ ngõ đẹp như cái ngõ 76 vừa rồi ấy, thì là uh, nó cũng rơi tầm 3 tỷ 3. 3 tỷ 3. Đấy, đấy 3 tỷ 3 những cái khuôn đất rơi tầm 50 đến 60 mét vuông thì 3 tỷ 3 và ở trong tổng hợp ở trong ngõ này thì là đã giao dịch nếu ở khu vực mặt mặt ngõ ấy thì uh, Ờ, đã giao dịch như năm ngoái thì là 4 tỷ rưỡi 4 tỷ 7 còn uh, uh, hiện tại như hiện tại thì là cái mặt ngõ 60 mét vuông mà ngang 9 mét 9 như anh Yên vừa nói ấy, là nó rơi tầm 5 tỷ 1 nhà 4 tầng 60 mét vuông đấy thì là à, đây là tất cả các cái thông tin mà chúng tôi à, đi khám phá và chúng tôi đã dẫn đường cho mọi người để mọi người có thể là nhìn được một cái tổng quan ở một cái ngõ cũng phải nói là cái ngõ điển hình tại khu vực Lạch Chay. thì tôi ờ, kết thúc cái video tại đây. Mọi người ờ, cần thông tin bất động sản hãy liên hệ với chúng tôi ờ, qua địa chỉ số 18 đường 613 Thiên Nôi Vĩnh Điện, Lê Trần, Hải Phòng, ngay cạnh siêu thị Yêu mô đấy. Nhá. Xin chào tất cả mọi người. Hai anh em tôi xin chào mọi người. Xin chào mọi người.